Đặt nào, đặt nào, đặt hoa dễ dàng Đặt nào, đặt nào, trên ứng dụng ngân hàng Đặt nào, đặt nào, đặt hoa dễ dàng Đặt nào, đặt nào, trên ứng dụng ngân hàng Nhanh hơn, tiện lợi hơn khi đặt hoa Ngay trên Vietinbank ip Mobile